chào các bạn Ngày hôm nay mời các bạn đến với một nhà vườn <laughs> nhỏ thôi Một nhà vườn nhỏ thôi Và nhà bác ờ, Nguyễn Huy Quý ờ, Cũng ở trong câu lạc bộ ờ, trang trại của huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Và địa chỉ ở, đây là thôn Phương Độ, xã Bình Dương Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh dạ. Và nhà bác, vâng thưa bác là bác đã dùng phân bón Citic Tâm Phát trong bao nhiêu năm rồi ạ? khoảng cái bốn năm năm rồi đấy bốn năm năm rồi tôi, tôi vâng. tham gia cái hội này thì là cứ ông kiếm ông đưa về còn đi là hội nghị là các cô cho tặng cho đúng không vâng. vâng. thế và với những cái bưởi như thế này thì bác đã bón như thế nào cái những cái bưởi cây mít thì bác bón như nào tôi cứ một năm tôi bón nó khoảng ba lần ba lần lúc phát hết thì xong bón nó một đợt rắc trên thôi không không bác, đào bác dùng túi 300 gram bác rắc à ừ. hay là dùng túi 5 cân à thì ăn cứ 300 rắc một 300 gram ừ. bác rắc ở trên gốc này để cho nó chuẩn bị nó ra những cái lọc cái cái, cái thứ này ờ. vâng tức là sau khi thu hoạch xong đấy ừ, thu hoạch vâng. xong. nhưng mà thực ra này chúng cháu chỉ đạo rằng là uh, cái túi đấy là túi tưới yeah. À? túi tưới phun nhưng mà thôi bác mang rắc thì vẫn được vẫn được đấy. vẫn lên vẫn vâng. lắm ừ. vâng và cái cây bưởi đấy là bác dự đoán nó sẽ có bao nhiêu quả con bưởi da xanh hả bác? Con đấy, con bưởi da xanh bưởi là ngon lắm. Đi con Không chuyên được đâu. Anh bưởi ra xanh thì chuyên được. Vâng. À không ngá. Cũng ăn không ăn vậy đâu Chưa được, chưa được, chưa được. Chưa được Ăn là phí có cái nó phí ra trả cũng được nó phí không, ra không được đâu thế bây giờ mình cây bưởi này ờ, ra xanh này chắc là bảy tám năm tuổi đấy bác nhỉ năm vâng. tuổi thế sau sau khi sau thu hoạch xong thì bác rắc một túi rồi đến thời điểm nào bác để rắc tiếp ạ đến khi lên lên lên ra hoa là mình ra cái cái cái cái cái trái bắt đầu cái bưởi quả là lại rắc bác bác kiếm mười bác mày ờ, bác trọng ơi mày mày mày cũng không mắc phải cái gói phân con con ở dán không vâng nhiều loại bằng biết được. Cái loại túi con Đây xin mời các bác ai đến nè, pháp ma. Đây mời các bạn đến với một cây mít đây. Quả này lúc liều các bạn nằm như lợn con các bạn này. Để từ từ từ gốc lên ngọn. Từ gốc lên ngọn này. Ở đây là chưa phải đến mùa thu hoạch, thu hoạch vâng. còn nữa. Vâng, có một cân Đây mới là 2 phần 3 Còn nếu mà để đến thu hoạch Đây đây các bạn là cho để xem ờ, xung quanh nhé. Bác, bác đi nuôi ở đây ạ, bác trọng nuôi ở đây. Bác trọng ở đây. em mình quay ở đây. Vâng, trong thì có cây nào để xếp từ ngọn đến gốc này. Mà đây cây nó mới được có 5 6 năm hay 7 năm. Vâng, nhưng mà đây chưa đến mùa thu hoạch, thu hoạch còn to hơn còn như độ tháng rưỡi á mít ta nhưng mà dạng như mít thái giống mít trang dai phải không ạ to lắm giống mít trang dai ạ ừ. đây là giống mít này là giống mít trang dai ừ. vâng, vâng. này cô quá dài núi nhau này ngay vâng với mình với cái mít này thì bác bón thế nào ạ đấy tôi cũng chỉ rắc bởi vì bản thân cây mít này nó ăn nông chứ ăn sâu đâu vâng bác cũng rắc cái túi 300 gram vâng, bác cứ rắc quanh quanh tám dạ. một năm là vâng, mất ra một, một cân một ba lần cứ phải ba lần ba lần một cân ba lần rắc thời điểm nào là đầu tiên à cái giai đoạn mà ngắt hết thì là bón cho nó để nó hồi hồi hồi hồi cây à hồi thân ừ. thế ngoài chinic ra bác có rắc thêm cái gì không không à thế à sau đó đến thời điểm nào bác lại rắc tiếp ạ à? Dạ, Đấy, thì, đến, đang ăn này lại nếu đến giai đoạn này mà nếu cần thì vẫn rắc nó để cho cái quả này không phải thế này đâu mai vâng. kia nó phải thế à hai mấy cân đi hai mấy cân ạ à? hai, mấy cân một quả hai mấy cân một quả thế là một cây này phải mấy tạ nhỉ mấy tạ quả bác nhỉ cây 14 ờ, ừ, quả. Thì hai mươi ờ, nhăm cân như năm mới mười bốn hai mươi là ờ, hai tạ tám ba tạ ba tạ ba tạ mới con năm sáu năm vâng, tuổi sáu năm tuổi bình quân cứ loại là mười là hai triệu tám cái này cứ gọi mười nghìn được rồi thế thì tuyệt vời không cần nhiều đúng rồi chỉ mười nghìn một cân thôi bây giờ mười nghìn cân thế rồi mười nghìn cân thôi ừ. đúng rồi ôi xin cảm ơn vâng. gia đình nhá từ từ ờ, bác kiếm ơi bác kiếm ơi ừ. từ từ em em xin phỏng vấn bác một câu ạ à, vâng ờ, ngày hôm nay thì đoàn ờ, của câu lạc bộ trang trại của chúng tôi đến thăm vườn của nhà bác Nguyễn Huy Quý ở thôn Phương Độ xã Bình Dương huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh À, vâng thưa bác à, Nguyễn Duy Kiếm ạ, à, với tư cách là chủ câu lạc bộ trang trại à, của huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh thì à, bác nhận xét về cái cây mít này nó như nào? <laughs> Ừ, báo cáo với uh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát này, Đấy, anh em tôi trong hội thì uh, khi được uh, giám đốc uh, tiếp xúc với thì trong câu lạc bộ cho nên là uh, tuyên truyền về vấn đề kỹ thuật uh, chăm sóc bằng phân xinic thì anh em tôi coi tiếp thu và được uh, hội nghị lớn thì cô tặng cho mỗi đại biểu là 200 g xong về bón thử thấy nó có hiệu quả thì mấy năm nay anh em tôi đều phải về coi như là đăng ký và mua của nhà máy để về chăm sóc cái hướng dẫn kỹ thuật để cho các cái cây ăn quả và nhất là các cái cây rau xanh mướp vâng. hay là cái hay là các cái là ăn nó có cái chất lượng là rất là ngon rất là tốt. và, vâng. ừ. vừa thơm lại vừa giò, giò quả đánh nghe ta phải lấy niềm ra cắt nhưng quả mít thì cứ động tay vắt cái là nó giòn ra ngay <laughs> vâng. hay và hai đến chợ người ta cứ bỏ mua cái mướp thế này thế nọ nhưng mà vâng. tao bảo cứ cái hàng người ta mua vâng. Thế cho nên có nghĩa là, cứ mướp của bác kiếm mới mua vâng. còn vâng. mướp của người khác không mua nhà của nông thế thế vâng. bán tại sao nè ra cái là đến cái là người ta chờ cả một phiên chợ nhưng mà đến 8 giờ nên thì ta mới mua vâng. thế nên là anh em tôi thấy là cái phân này rất có chất lượng và vâng. bảo đảm là anh em tôi không phải đi tuyên truyền vâng. nhà máy vì vâng. người thực tế là đã dùng vâng. xin à, chân thành cảm ơn uh, cô đến thăm mô hình của uh, ông quý nằm vâng. trong hội viên năm nay là ông tham gia 20 năm nay rồi vâng. nên rất là tâm huyết với phong trào vâng. và có những cây mít là năm nay anh em tôi dự tính cây này là đến tháng 9 này vâng. thì là quả này nó không bình thường mà nó cho 20 cân trở lên 20 cân vâng 20 cân Trời mà nó có 14 quả Vâng. Thế 14 quả nhân với 20 thì bằng 2 tạ 8, 28 tôi cứ nhân với giá 10 nghìn. 10 nghìn. Ờ, cái, cái vùng này là bán 10 nghìn nhưng mà vâng. thực ra là anh em tôi bán vào trong nhà máy hoặc là con buôn đến đây là 15 nghìn ra Hà Nội. Chứ vâng. không phải đơn thế nhưng mà tôi tính 10 nghìn thôi. Vâng. Thì được độ khoảng 2 triệu 8 thì tôi cứ trừ chi phí để chăm sóc. Thì phân cái độ khoảng mất 4 cân thì 3 cân một năm thôi. Vâng. Mà cho cái hiệu quả kinh tế là rất bảo đảm cho xây mong bà con có thể ờ, nói thì nhà máy thì ta chỉ tuyên truyền mức độ thôi như người tiêu dùng anh em tôi thấy rất là có hiệu quả vâng. Nên, à, cảm ơn à, giám đốc đã quan tâm đến bà con trong câu lạc bộ trang trại của huyện Gia Bình vâng cảm ơn bác ạ ờ, vâng, à, vâng thưa bác quý là trước khi à, trước kia chưa có phân di lịch thì mỗi một quả mít mà đến lúc nó chín thì nó được bao nhiêu cân ạ cũng phải hai mươi cân 25 cân chỉ ba vài quả thôi vài quả thôi ít ít thôi người ít quả vâng. nhưng bây giờ có phân silic thì nó lại quả nó sẽ nhiều vâng. nó tăng gấp ba lần vâng ở đây thì cháu đếm tạm là nó được 14 quả nhưng mà trên bác... này lên này à còn trên này còn nữa trên vâng trên kia nữa à đây đây nữa đúng rồi ờ, đây thì được 16 quả ờ, cái này ờ, bác đã hái nhiều chưa chưa, chưa, chưa, thu. thu Vâng. Thế này mà nếu như mà mít vào mùa đông mà bán được 30 000 một cân thì <laughs> bác sẽ được khoảng độ ba à, tạ thì ba ba là chín thì được 9 triệu. <laughs> Vâng. Thế thì đất nước giàu to Vâng. <laughs> vâng. Không nhưng mà cái chất lượng của sân phân Sinic là tuyệt vời. Tuyệt vời. Vâng. Bây giờ mình từ từ Còn cái loại bưởi này này, vâng. bưởi này bưởi bưởi bưởi đặc bưởi đặc sản thế này. Bưởi này bưởi bưởi thời cổ đấy nhưng mà à, bưởi cổ đây đây là bưởi hồng bưởi hồng bưởi hồng là bác bưởi hồng ạ bưởi hồng này mình sẽ thu vào thời gian nào ạ chắc là tết tháng tám 8 tháng tám tháng tám tháng tám ờ, âm lịch đấy chắc là chắc là quả là chín nữa bác ơi không quả nó sâu đấy quả sâu sâu vàng nó sai cái này ờ, nó phải mấy trăm quả bác ạ mấy trăm vâng bác mời bác vào trong này tí ạ vâng. bác kiếm mấy bác trong vào đây bưởi này ngon lắm Thế à, nói chung là bởi hồng hay là bởi bởi này hay là bởi bởi hoa bởi hoa thế mà ờ, đây đâu bởi thế cổ đây tính vào bốn sáu hai tư và có một thước ruộng này <laughs> có một thước ruộng thôi mà trồng được ba vâng. cây bưởi cây này cứ gọi được bốn cây bưởi bốn cây bưởi một cây mít với cây hai triệu được năm triệu một ừ. <laughs> sau năm nay nó sai đấy vâng. bốn sáu hai tư đúng là vâng. một thước ruộng và có một thước ruộng mà được bốn triệu vâng vâng <laughs> vâng với cái bưởi này thì bác bón thế nào lúc nãy bác nói cũng là thế thôi vâng cũng bón bà thì xới xới lên ờ, bà chắc phân vào vâng bác gái bác chơi cho cho, xin một cái túi phân silic ở đây ạ còn ông này khác khác nặng lắm tôi không nuôi được không biết ông mua hỏi ông ấy là túi gì phân silic vâng. vâng à, vâng với cái túi với cái cây này là bón một à, vào ba cân một năm nhỉ thì mỗi một đợt một cân thôi bác bón cái túi 5 cân này là bác, bác năm cân à, thì mỗi một gốc bác cho bao nhiêu thì bà chắc cái bà ấy đong độ khoảng đấu là hai đấu à, hai đấu là phải hai cân hai đấu là hai cân nó nặng lắm bác vâng, đất quanh quanh cán này quanh này nó vâng. vâng. có cho vân chuồng đi cho cái gì không không chỉ có vân silicon thôi mấy này à, bà ấy cứ chịu khó tích tích cái nước giải và tưới vào nó nước giải à, là hàng vâng. chuyên đúng rồi nước giải tốt mà nước thế sau đó đến thời điểm nào bác lại bón tiếp ạ nó, dạ, nó, nó nói thì là bón bây giờ bây giờ cần bón thuốc cho nó vẫn được mà nó vẫn vẫn ngon ra dạ, quả ngon năm chỉ bón hai lần thôi nhưng mà, hai lần nếu mà bón được thì bón tay dày là sắp được ăn là bón hai lần thôi vâng quả quả nó rất ngon chẳng biết là là áp dụng đã là bao nhiêu vâng. quả không đẹp thế dù đâu vâng, quả này nó cứ à, sai từ gốc đến ngọn nhỉ bữa đoan nung bữa đoan nung rồi vâng thế nhưng mà thời điểm nào là bác bón lần thứ hai lần thứ nhất thì sau thu hoạch rồi còn lần thứ hai bác bón thời điểm thì nào ờ, giai đoạn nó nuôi nó nuôi con nó thì là mình phải mình phải nó à, trong giai đoạn dưỡng quả vâng, thì bác bón thêm khoảng bao nhiêu ạ Đấy, thì bà quay quay ra đi để để tôi cứ ờ, vâng. cứ con cái bao ông mua về đấy để cứ sắp bỏ ba trăm kia còn gốc cái tôi chẳng biết nó là vâng. bao nhiêu cân không vâng. mà này sai này mã đẹp này ra một xô là khoảng một cân một ít thôi vâng đi đi vâng, sang vâng. kia vâng. kia còn về có khách thì ta ngồi nha. vâng nhìn cây cối của bác đấy rất là đẹp vâng vâng, vâng. vâng thì à, cảm ơn bác là nếu như mà các bạn muốn mua mít thì liên hệ với số điện thoại nào bác có nhớ có có có bác đọc đi ạ 034 264 3159 Vâng, nếu các bạn mua mít ngon, mít sạch, bưởi, chất lượng cao dùng quân Silic thì à, liên hệ với bác Nguyễn Huy Quý vâng, vâng. với số điện thoại à, là 034 264 3159 à, Trồng cái mít mà nó gần đổ như này à, Thưa bác là mọi năm chưa có phân Silic thì nó thế nào? Báo cáo với cô là trước kia thì anh em tôi chưa vào hội chưa biết được Thế nhưng vì hội thì cô uh, tuyên truyền về khoa học kỹ thuật về cái chất lượng của phân Silic Thì anh em tôi về bón thử thì cây này thực ra này hàng năm mọi năm nó chỉ ra rất nhiều quả nhưng mà cái chất lượng không hay gì thế nhưng mà từ ngày bón phân sinic thì chất lượng quả rất là ăn ngon và giòn vâng. và thơm và vâng. thậm chí là anh em tôi biết là phải vắt đi nếu nó ra cây này nó khoảng 6 đến 70 quả thì anh em tôi để cái số lượng ở đây một cái cây bé bé này nè mới được độ khoảng 6 năm tuổi thì mới có độ 14 quả thôi. Vâng. Thế nên là báo cáo. Đây là bác phải vặt bớt đi ạ. Bớt đi thì để vâng. nó khoảng cách ra cho nó đều. Nếu coi quả này vừa rồi anh em tôi ngắt một quả là khoảng 15 cân rồi. Quả à? này nếu mà đến thu hoạch cũng phải 15 cân thế vâng. cái tổng thể cái vườn này là có ờ, mấy cây thôi nhưng mà từ ngày bón phân này nó cho cái kinh tế chất lượng bảo đảm và hai nữa là ờ, nó ngon người ta có người đăng ký chưa thu hoạch người ta đăng ký và để cho tôi một quả vâng. nên là rất phấn khởi đây các bạn này vâng, còn cái quả nó lây này nó vâng. lây này báo cáo nó thưa mọi năm chỉ có 6 quả thôi nhưng vâng. mà khi bón phân xí này, này là nó cho hai quả vâng. vâng. đây đây ui rồi chết chết chết chết vâng, ừ quá đẹp luôn đây các bạn này <laughs> ui rồi Trước là mọi năm chỉ có hai ba quả thôi phải không bác? 60 quả nhưng bây giờ cho 20 quả. Phải cho 20 quả các bạn này. Trước kia bốn đây. quả, thế còn cây mít mật này anh em đang thu hoạch là vâng. cho 40 quả. Đây. Đấy không phải đấy niềm tư gì đấy không phải chỗ này là khoe chỗ kia mà vâng. đây là một gia đình cây kia bốn quả hiện nay còn 8 quả nữa. Đây các bạn này, 20 quả luôn. Ai Mà đây là, mít mật để là thế thôi, còn nếu để cả nó có bốn quả. À đây là mình phải vặt bớt đi. Bớt đi để cho nó vâng. chất lượng. Chứ không thì nó nó nó bé. Vâng, đấy. Mình phải tỉa tận Vâng. Đấy, nó, nó, mà đây là mít uh, mỡ rất là ngon. Vâng. Cây kia là bốn mươi quả. Mỡ gà. Mỡ gà. Cây kia 40 quả vặt bớt rồi phải không bác? Đang thu hoạch đấy. À đấy à? Ngon. Vâng. Cây, cây này như kiểu mít na bác nhỉ? Ờ, mít đây là mít mật. À mít mật. À? Tôi để mỗi cây nó phải ờ, nhìn cái, cái số cái tuổi thì mình để vừa phải thôi chứ không vâng. nên để nhiều quá nhiều quá nó to nó nó nó bé vâng. thì không chất lượng đấy để báo cáo là cái phân nếu trước cây này nhà tôi bao nhiêu năm chỉ có 6 quả vâng. nhưng mà bón cái phân này vào nó cho 40 quả dạ vâng. dạ bốn quả ừ, vâng. cho 40 quả vâng cứ đâm thẳng đi xong rồi thấy ờ, đây. sẽ sẽ thấy một cái cổng đang mở thì anh cứ chung là rất là đây là mà quả nó lây đẹp mình bác nhỉ mà toàn là sáng nữa cơ mà quả vâng. này là kiểu gì được 12 cân những cái quả như thế kia là là vâng. lây nả vâng nó lây 12 cân hết rồi bác tức là lúc được thu là 12 cân hết thế mà 20 quả thì ông tính vào hai tạ nhé vâng. hai tạ một cái mít này là bán giá 15 chứ không phải bán giá kia vì vâng. nó chất lượng mít mỡ mà đúng mình rồi giòn ngon à thế à khoảng là 3 triệu vâng. <laughs> cái này bình thường là được 3 triệu vâng thế thì rất là tùy, kinh tế bằng nhỉ vâng, tùy từng uh, chất lượng của cây mít nhưng mà người ta đã đơn đặt hàng rồi ta, vâng. mỗi gia đình người ta mua từ cái ta bảo cần thiết là gửi tiền trước cái cho nên rất là hay chứ không phải là phải ra thị trường ngoài chợ bán Vâng. Thế mọi mọi khi mà chưa có phân silic à, tân phát thì 6 6 quả đấy. 6 quả nhưng mà ăn nó có ra riêng ba ừ, Chất lượng nó kém. Thế ạ? À? Vâng. Thế nhưng mình phải chăm sóc kể chăm cả cái này thì nó ăn nó sẽ nó giòn vâng. và, và vẫn phải chăm sóc giòn ngọt chứ không phải là món coi là liên tục ví dụ cây này bình thường thấp nhất là phải là phải mất 5 cân trong quá trình 5 cân silic. Ừ, một năm vâng. chứ không phải là một hai cân mà được đâu. Vâng. Vâng mời bác đứng ở đây. Vâng ờ, bác bón ờ, như nào ạ? Bác có thể nói cho bà con biết. Khi thu hoạch xong này anh em tôi bón một lần độ khoảng cân rưỡi. để xong bắt đầu Anh trọng đứng quay mà đấy. Tháng đấy. đầu tháng gì gọi là tháng 1 đấy. Vâng. Thì đầu tháng 12 thì bắt đầu lại bón tiếp một lần nữa. Vâng. Cho nên là bỏ đảm cây này bón và trong quá trình khi thi hành quả thì tỉa vợ đi. Vâng. Thế xong bắt đầu này cứ phải 7 ngày tưới một lần 7 ngày tưới lần tưới cái túi 300 g ạ à ngâm lên xong lại tưới à ừ, thế chứ vâng. nếu bón ở kia thì không bằng chất lượng là tưới là tưới vâng trong cái quả thế trồng đều hết nhỉ vâng có thì tỉa đấy cho nó đều cái này cho 40 quả nếu nhiều vâng. vì nào phải tỉa lên cho nó to vâng nó to nó mới bán nó mới chất lượng bây giờ cứ quả 3 cân hay 2 cân một thì không biết gì thế mà vâng. cái cây này gọi là mít mỡ coi ăn vừa giòn lại để thêm cái chất lượng ờ, của ờ, bón phân Sinic thì nó cho cái hiệu quả kinh tế nên đã các cái nhà vườn hoặc là những cái chủ trang trại hoặc là các cái người ở trên chợ bùng người đã có kinh tế để vâng. đơn đặt hàng Vâng. Nó hay cái không là nó mít mơ hà thế nên nó vàng kể cả sơn cũng vàng thế à nóng đấy vàng hết vâng. thế tôi xin à, đến à, tháng tám này tặng cô một quả vâng bây giờ cũng tặng luôn à, bây giờ tặng luôn à bây giờ nó đã chín chưa có quả rồi có quả thì vâng. tặng khóa là phía khóa đâu ở cây kia đẹp tuyệt vời luôn vâng, à, vâng. À, vâng thưa ông trọng là với tư cách à, là trong à, ban thường vụ của à, hội nghề cá tỉnh cũng như là trong ban thường vụ của câu lạc bộ trang trại huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh khi mà đến thăm vườn của hội viên mình là của nhà bác uh, bác quý, bác quý và bác sang kiếm. bác kiếm đây thì ông có ý kiến gì về cái ông có nhận xét gì về cái phân xin ạ báo cáo với mình đồng chí đi nuôi. Vừa, vừa nói vừa đi. đồng chí giám đốc của công ty phân Sinic này thực sự ta từ cái ngày mà có phân Sinic về thì thấy ờ, cái chất lượng sản phẩm cái thứ nhất cái thứ hai nữa là là là chất lượng rồi từ cái uh, mọi cái sản phẩm nó tốt mà mọi người rất là là, là thích mua rồi ờ, toàn là những đơn đặt hàng thôi vâng uh, từ cái chỗ đấy mà cảm thấy cái phân xịt này rất là tốt mà vâng. mà làm cho rất hiệu quả kinh tế cho những cái nhà vườn Vâng. Đây là sản phẩm nhà vườn tặng vâng, giám đốc thì một quả quá... À đây. À. <laughs> Cô này vâng. vừa ngắt hôm qua nhé. Vâng, cảm ơn bác. Vâng. Vâng. Vâng, bác nói tiếp. Vâng, từ cái chỗ đấy thì cũng à. là mong muốn à, các cái à, thành viên của trong cái câu là bộ làm vườn của huyện Gia Bình là, là mình cũng sẽ dùng để cho đưa cái hiệu quả kinh tế của nhà vườn mình nó lên cao vâng. chất lượng nó đảm bảo nó đạt đến cái mức độ mà mà mọi người là là, là chấp nhận được cái cái giá trị của sản phẩm vâng ừ, từ chỗ đấy thì cũng mong muốn là mọi người trong cái câu lạc bộ của mình là xem xét và và uh, làm cho nó tốt để chất lượng về kinh tế của nhà mình nó lên cao vâng um, vâng cảm ơn ông à, trong khi mà cái cây nó bị đổ nhá cây này bị đổ gần chết rồi đấy nó năm năm ngoái chúng tôi đến nơi quay vâng. nó gần nó đổ gần chết thế mà bón cái phân xin này vào mà bây giờ nó được hơn chục quả như này mà ngoài cái việc mà quả nó đẹp nó nhanh như này rồi cái da nó rất là đẹp này rồi nhưng mà lá nó lại vẫn xanh tốt như này cái cây này nó phải được 15 quả đấy những cái quả ở trên kia này 15 vâng, đấy 15 quả đấy vâng mà đây bác em nói là đã vặt bớt đi rồi đấy thì ông thấy rằng là khi mà nó đeo nhiều quả nhưng mà cái lá của nó vẫn như này thì ông thấy sức khỏe của cây nào nói chung ra từ cái ngày mà ừ, bón bằng cái phân silic này thì thấy rằng là cái uh, sức chống chịu của của của cây nó tốt hơn vâng. và lá nó rất xanh mà nó đảm bảo cái dinh dưỡng mà mà nuôi quả rất là là là tốt và nó sẽ mẩy hơn nó vâng. nó, nó lây hơn phải lây lây nả hơn nó, lây lá nó không đây. bị uh, bị Đấy. nép đây này còn lại gần chín này này nó lây lắm này nó lây mà cái cái cái gai bác ông nhận xét về cái gai này nó thế nào cái gai cái này của nó nếu mà mà mà Ờ, mít mà không không đủ dinh dưỡng ấy thì gai nó nhọn mà vâng. một khi đã đủ dinh dưỡng rồi thì trong muối nó đẩy ra thì nó sẽ làm tròn cái mặt của cái của mít à, đấy, nó là vâng, như thế vâng đấy nhá các bạn ơi các bạn đi mua mít thì các bạn phải mua những cái quả nó lây nó, lây có nghĩa là nó đủ dinh dưỡng các cái mắt của cái quả mít này nó nó giãn ừ. ra như mắt của na ấy, nó như vâng. dạng mắt chín ấy chứ à. còn nếu mà những cái mà nó bị như thế này là trộn nét nó không không không không không không đạt yêu cầu không đạt vâng, yêu cầu vâng. đấy ở đây là bác kiếm nói là không có gì chỉ có mỗi xịt không nhưng mà theo chúng tôi thì cũng nên bổ sung thêm cho nó phân chuồng phân chuồng phân chuồng thì càng tốt. mà nếu không thì ờ, NVK thì mình cũng cho nó khoảng độ một năm mình chỉ cho độ khoảng một cân mình chia làm độ uh, một cân từ nửa cân cho một cân mình chia làm ba lần cộng với phân silic thì là sẽ hiệu quả sẽ cao hơn. Đúng rồi. À, vâng, à, thưa ông là với những cái uh, quả này bác bảo là đến lúc thu hoạch nào nó phải được hơn chục cân mà những cái cuống ông đánh giá cái cuống đó thế nào cái cuống của nó rất là nhỏ nhưng mà à, vì là cái chất lượng nó tốt nên nó treo được quả mà nó, chống chịu được cái quả nó rất là là, là to vâng. nếu như mà bình thường mà um, dinh dưỡng nó không đủ có khả năng nó nó sẽ bị rụng hoặc bị dụng. là nó không không được lây nả quả nhưng vâng. bón cái phân Sinic vào thì nó cái sức chống chịu nó sức treo của nó rất là tốt vâng Đấy vâng vâng nên là thì... Ừ, ờ, quả nó nó một là không bị thui không bị thui không, không bị thui và nó treo được nó ờ, ừ, cái, cái cái ừ, cái lượng cân ấy nó nó rất là lớn vâng thế từ chỗ đấy. đấy thì nó có những mấy cái đặc đặc thù là như thế nên là ờ, bón phân xinic này rất là tốt cho cái cây trồng như mít bưởi vâng. rồi à, na nhãn. rồi à, nhãn vâng. đấy thì bác ơi bác, bác để cho vâng. nói chung là phân giá trị hỏi vâng phân này là rất giá trị ờ, và xong rồi mình kết hợp cái hiệu quả kinh tế nó rất cao phân chuồng của mình vâng. mỗi cái cây mít này một bao phân gà để à. thế vâng. mình à, phân chuồng thì mình hữu cơ thì có nhiều nhưng mà cái tác dụng để mà kích thích cho cây trồng phát triển mà cho năng suất cao thì nó phải có cái phân à, silic phân, phân silic này thì nó có cái đưa cái, cái ừ, chất lượng của quả là nó nó nó ngọt nó ngon hơn giòn ngọt hơn vâng. Vâng. kể cả từ bưởi cho đến mít là thế mà ừ có nhà cô Nộc cái tháng 9 đã bán hết rồi đúng rồi ai không phải đi bán đâu Nộc thì các gia chủ người ta ăn quen người ta đến là mua 10 cân 10 à, quả nói chung là toàn những là có người đặt hàng thôi vâng. Thế ít khi phải ra chợ <laughs> à, mọi người cứ bảo là mít ế rồi mít không, ế. tùy thôi à, tùy thôi vâng. quả này chín thơm ấy, bán 15 nghìn chứ nhau có mình, vâng. mình nói giá thị trường nó bây giờ nó 10 nó 10 nghìn một cân nó, nó đổ ra vâng. thế nhưng mà người ta mua mít thật thì chín này mít vâng, ở quê Đúng nói chung là mình à, chăm bón bằng cái cái trước hôm mức độ mình không không bón theo cái kiểu ừ. mình ngắt chiều cái là hôm sau ăn ngay mình chăm bón bằng phân silic cái kia dạ. thì để năm bảy hôm mới chín đúng rồi tôi ăn cái hôm ngắt hôm nay mai phải ăn ngay tới chín cây thì nó rất là ngon chất lượng nó rất là ngon chất lượng cao vâng vâng và uh, vâng uh, nếu như các bạn muốn đến muốn đặt mua mít thì bác có sẵn sàng bán không vâng. nhưng mà nó chỉ số lượng vừa phải thôi vâng, số lượng vừa phải là, nhưng mà nó cứ giảm ít này, này nó không phải chín chín đồng đều của vâng. mướp là ngắt được khoảng một tạ được như cái này nó khoảng 7 ôm hôm nay thì chỉ có gì ngày mai chín ngay vâng. <laughs> nó có cho nên cái quả này là ví dụ như mua được khoảng ba bốn quả này gặp dịp anh em tôi bán còn bình thường thì người ta đưa vào hàng có thì Vâng. Ví dụ ở xóm thì... Ờ, xóm làng người ta mua hết rồi. Vâng. Bởi vì à, các bạn ơi, mít dùng phân silic thì chất lượng rất là ngon. Mà lại chín được cả mùa đông. Cho nên là uh, chủ vườn gần như là không có mít để bán không có án. chứ không bao giờ có chuyện ế ừ. nhưng mà trong khi đó là uh, vẫn uh, ở một số thương lái là vẫn phải giải cứu mít từ trong miền Nam ra ừ, rồi. rồi thì một số miền Trung đưa ra để giải cứu cho người dân bởi vì uh, cái mít đó thì thứ nhất là bà con trồng nhiều thứ hai là chưa ngắt, ngắt chưa có phân xịt, ừ, cho nên nó không được ngon ngắt, uh, xanh nó xanh rồi để cuối cùng nó độ khoảng một tuần thì nó mới chín vâng chất lượng ngon vâng và bác có thể cho biết số điện thoại để nếu như mà khách hàng người ta muốn tư vấn thì người ta liên hệ với số điện thoại nào thì quay thôi thì, nếu mà không phải gì đâu nhưng mà cứ trước tiên là cứ liên hệ với giám đốc cái số bán phân đấy là nó đã vâng. không nắm được vâng. tôi nữa thật là phụ trách ừ, công tác này nhưng mà nếu bà con này đến nhưng mà nhiều lúc số lạ không nghe lại mất tiếng à vâng vâng vâng vâng cảm ơn ờ, sự quan tâm của bà con trong mọi người Tổ quốc mà có những thứ điện cho cô Tân vâng. là cô ấy sẽ hướng dẫn thì ở đây không, vâng. không phải nói đi tuyên truyền cho nhà máy vâng. đây là nhân tôi đây là làm thực tế làm thật, à. thật, thật, thật, thật đã sử dụng là rất là nhiều đông chất lượng. Mướp này thôi, như thôi quay này không được ra nó khỏi đầu nản chứ không phải ra chợ. Mình lại còn mua bán để ăn dần. À, mình mua tích để ăn dần à, ấy. Vâng. Ngắt cây ăn ngay và nó mới vâng. giòn vừa thơm vâng. và nó không phải là cái anh kia để được vài hôm mới bán và vâng. ngắt hôm nay ngày mai ăn ngay và nó nó chín khi mà gõ vào nó có tiếng bột bột cái là nó thơm. nó chín nó thơm quả này là ngắt hôm qua bây giờ là sáng mai sáng chiều của luôn rồi chưa một lúc nếu mà để hai hôm mình quá ăn vâng. nó nó cay à, vâng, vâng, ờ, các bạn ơi à, nếu như các bạn là ờ, các bạn ơi cái phân bón silic của chúng tôi là thực sự là mang lại giá trị uh, dinh dưỡng cao chất cho Uh, giá trị dinh dưỡng chất lượng cao cho các dòng cây ăn quả và mang lại cái uh, lợi nhuận cao cho nhà vườn đấy uh, và Ờ, nó sẽ giúp cho bà con chăm sóc nhàn không phải vất vả mà ờ, cái cho mẫu mã của quả đẹp cho nên là các bạn hãy đến với phân bón Sinic của chúng tôi để ứng dụng trên các loại cây trồng như của nhà bác Kiếm bác Quý đây và ờ, để cho người dân có thu nhập cao nhất cũng như là đỡ công chăm sóc, đỡ sâu bọ rồi để tạo ra cái sản phẩm nông sản tốt thì các bạn hãy dùng phân Sinic kết hợp với phân chuồng hoặc là với phân NPK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 nhấn vào nút hình quả chuông và chữ đăng ký miễn phí để được đón nhận nhiều video hay hơn nữa thiết thực hơn nữa và với một dòng phân mang lại giá trị à, tốt cho nhà, nhà vườn như này thì tại sao các bạn ấy không dùng các bạn hãy à, nhớ đăng ký kênh để đón nhận những clip của chúng tôi hay hơn nữa thiết thực hơn nữa à, một lần nữa thì xin cảm ơn à, bác à, à, kiếm cảm ơn bác quý à, cảm ơn bà con đã dành thời gian quan tâm chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo